sân trường ấy kỷ niệm học sinh khi vui đùa trong gió chiều theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng còn đau còn đau áo thon sáng dần trôi cùng với tuổi thơ ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ và khi tôi cách xa tháng năm học trò còn nhớ ngày chia tay ấy buồn ngoài sân phượng rơi hồng trắng kỷ niệm chợt nhớ về những ngày xưa đã xa và hôm nay chúng ta đã quay trở về bạn ơi giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy từng năm tháng chợt hiện trong ký ức ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa xa ta về trôi cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi chốn ấy bao bạn thân khi xưa bên nhau giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha kỷ niệm còn đây sân trường ấy kỷ niệm học sinh khi vui đùa trong gió trường theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng còn đau còn đau áo kho bao nhiêu yêu thương giấc mơ đã đi xa về nơi trái tim và còn lại trong ta những tháng năm dài nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu rồi còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn ép trong trang vừa liều bút ấy thế gian có đổi thay tháng năm có phải ta sẽ mãi nhớ đến nhớ đến nhau rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy từng năm tháng chợt hiện trong ký ức ngày xưa đó mãi mãi nơi xa xa rời ta về nơi phương trời cùng có cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta sẽ tìm nơi đâu còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô bằng lăng tím vẫn hỏi những ngày thơ ta vui chơi dưới sân trường nhưng giờ đây xa nhau mất rồi bạn thân ơi ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi phương trời cùng bao cánh háo tiếng rơi lời xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi chốn ơi bao bạn thân khi xưa bên nhau giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiếu sân trường ấy kỷ niệm học sinh khi vui đùa trong gió chiều nhìn theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng toàn đau toàn đau ôi